nữ lẫn đàn ông thì ngày hôm trước chúng ta đã trải qua buổi tập là vai tay trước tay sau và bụng thì ngày hôm nay chỉ còn hai phần này chưa tập thôi và tập thêm hai phần nữa là kết thúc cái phần à, tập gym thể hình à, trong cái tầng 1 này bữa sau chúng ta sẽ đi qua phần functional and cardio phần đó là tập về thể lực vậy thì à, đối với một người phụ nữ thì chúng ta không cần một cái bờ lưng mà nó ghê gớm quá bà ha nó vừa vừa phải phải thôi nói chung là nó đừng có mở nhiều quá nó săn chắc và nó có sẽ rảnh ra đây nè một rảnh ngay đây chắc không anh à, ờ, ờ, ờ, tầm tạm ổn ổn để từ bên giải thêm nó tạo một cái rảnh ngay đây à, và là, là được và cơ nhìn cái vai và cái lưng á nó đừng có nó, nó nó đừng có ốm quá đừng có mập quá và nó đừng có thô quá nha để mặc váy bật những cái đầm mà trời nó có xẻ lưng nhìn đã luôn các bạn nha ví dụ như vậy đi ví dụ như bạn ra đường mà vẫn có những loại áo vậy mặc rô bạn nhìn nó rất là cái cái lưng rất là sexy đúng không bạn rất là ờ. đẹp rồi à, tiếp tục phần ngực phần ngực của phụ nữ á, thì nó khá nó khá là phức tạp nó không giống như ngực đàn ông nhưng mà ngực phụ nữ á, thì trong cái giáo án này anh sẽ đi sâu vào phần ngực ngực trên phần ngực trên và phần ngực rãnh tức là mình sẽ tập cải thiện hai cái phần này phụ nữ thì không cần ngực dưới cái điều đó chắc chắn tỉ ngực trên là ngực nào nằm ngay chỗ cái xương đòn nè em đứng ở đây cho nó quay em ngay cái xương đòn ở đây nè nó nằm phần dưới xương đòn chút xíu nó kêu là ngực trên đó là phần cái tay của Di đang ờ, đề cập đến đó. tức là cái ngực trên nó tập nó sẽ làm cho bạn dày cái phần này lên nó dày cái phần này lên và cái áo nó sẽ nâng nè. ví dụ như mốt bằng mặc cái áo đi chơi nó nâng nó lên lên thì cái phần ngực ở đây nó rất là đầy nó rất là đầy hiểu chưa và tiếp tục phần ngực cái rãnh ngực á, là ngay chỗ từ cái chỗ này nè sẽ xuống dưới đây thì cái này là cái rãnh ngực thì khi mà mình tập cái rãnh ngực nó làm cho cái rãnh ngực của mình nó dày lên và nó khích lại nó khích lại giọt nước nó chảy xuống một đường một hơn chứ còn khi mà rãnh ngực các bạn nó bự quá nước nó không biết chảy bên nào nó quẹo rồi lại rồi lại rồi lại ừ, chảy từ lừa đúng rồi thì à, phần tập ngực nó sẽ cải thiện được cái vùng trên của em vùng trên của em thì mặc đồ sẽ rất là sexy em thậm chí thả rong rất là đẹp nha các bạn đây là cái cái cái cái, cái tầm quan trọng về thể hình về vóc dáng còn về tầm quan trọng về sức khỏe thì sao tầm quan trọng về sức khỏe thì khi mà cái cơ ngực là cái cơ đẩy em muốn đấm người ta hay em muốn đẩy người ta thì phải dùng cái sức mạnh cơ ngực đem đẩy thì thường là phụ nữ là cái nhóm cơ phần trên nó sẽ yếu nên cái, cái mình cần phải tập cải thiện thể lực và sức lực ở nhóm cơ trên để cho chúng ta đẩy mạnh hơn chúng ta chống mạnh hơn còn cái khả cái cơ lưng cái cơ lưng là cái cơ mà có khả năng kéo nó kéo gì về phía sau kéo dây thừng hay là kéo cái cửa hay là kéo cái xe hay đẩy cái cái, cái SH gì đó nó đẩy SH là lực nói chung là cái phần cơ mình sẽ tập để cho tăng cái khả năng đẩy và kéo cũng như tăng thêm phản xạ trong cuộc sống thì đó là những cái lợi ích của cái buổi tập upper upper body ngày hôm nay mà à, Duy Nguyễn cũng như bạn à, học viên xinh đẹp này sẽ gửi đến thị phạm làm mẫu cho tất cả chị em phụ nữ chúng ta thì phần giới thiệu đến đây cũng đã đầy đủ rồi thì bây giờ mình phải uống rượu cao uống hết rượu cao chưa uống rồi luôn hả sao lại uống sớm thế uống hết rượu cao vậy giờ pha intra cao để vào buổi tập chính thức và bài đầu tiên là bài khó nhất tốn thời gian nhất đó là bài Cystic Cable nhưng mà qua phần giáo án của Duy Nguyễn thì nó trở nên đơn giản mời các bạn theo dõi Rồi đầu tiên chúng ta sẽ đến với chiếc máy BVS Citic Pro Đây là một chiếc máy quan trọng để tập uh, lưng Tập cơ lưng Và chúng ta ngồi vô máy nào Chúng ta ngồi vô máy với tư thế số 4 Chồm tới, cầm cây kéo Nè, tư thế số 4 nha Đó, mình kéo vị trí trên rốn một tí dạ. Rồi xong rồi mình thả ra từ từ từ Thả chậm hơn, giữ là một nhịp ngay đây Xong rồi kéo vô giữ lại Hít thở đó. khi khi ra chúng ta căng cái cơ lưng ra khi vô nè chúng ta gồng ngửa, ưỡn ngực ép cái lưng lại cái lưng phía sau này ép lại điều đó là điều quan trọng nhất yeah. Dạ. thôi em vô em tập đi rồi đúng rồi lưng lưng là vị trí này vị trí này vị trí này và lưng dưới luôn đó đúng rồi đó cảm giác ép lưng chính xác chính xác đó cảm nhận vô lưng nè vô phải ép lưng vô nè không em giữ lại vị trí ép một tí đi cho nhìn cho rõ đây đây đó đây là ép lưng lại lóc lưng lại tập nó vô phần này nè phần cái tay anh chạm vào đây đây đây phần này nó nó cũng có vô nhưng mà vô không nhiều chút xíu sẽ có bài chuyên về phần này rồi em tập thả ra từ từ từ thả ra em giang cái tay lên tí rồi kéo vô đi kéo vô em kéo vô em kéo vào kéo kéo kéo vào chứ phải thả tại đúng rồi còn khi vô á em vô từ từ thôi vô chậm chậm tí cái cùi chỏ này cái cùi chỏ này nó mở cái tay lên xíu để cho nó căng cái lưng ra đó mở tí thôi rồi chậm rồi khi vô mở tí chậm chậm lên tí đó nó tạo ra cái free freeway chuyển động rồi kéo vô rồi thả ra từ từ chậm tí vẫn tư thế số 4 nha không đổi nha rồi kéo đó chồm vô một tí rồi ok tốt ok tốt rồi phần dạy đã xong khác vào mình chuẩn bị qua set tập đầu tiên chỉ là dạy thôi đó nha dạ. chưa tập nha dạ. rồi à, trước khi bước vào set tập chính thức thì chúng ta phải đeo phụ kiện vô em có một tay tôi có thêm cái này nữa này nè. thọc vô một tay siết cái này lại sẽ không à, nó, nó sẽ không có đau tay cái những cái bài tập kéo còn không thì không có mấy cái này mốt tàn phai nhan sắc hết tập gym về mới chạy hết không được rồi ok đẹp rồi ghê xong em quấn đúng rồi em quấn tay vào đó đi chính xác rồi cái ngón tay cái dịnh cái cái đầu đầu dây lại ngón tay, ngón tay cái ngón tay cái của em á là cứ dịnh cái đầu dây lại thôi được rồi dịnh này ok rồi bên kia cũng vậy nè đó, rồi quấn vô rồi xong em cầm tay em siết vài vòng siết siết siết siết dẫn này nè dẫn này nè nó cho nó chặt lại rồi ngón tay cái em vịn đầu dây rồi chuẩn bị về tư thế số 1 kéo bình thường thôi về tư thế rồi tốt điểm đi hai không cần bóp mạnh cái cây quá em có dây rồi em cầm vừa vừa quan trọng ngón tay cái của em á ngón tay cái của em vịn đầu dây thôi em không cần phải bóp nặng cái, cái cây quá ba bốn rồi năm sáu giữ lại vô cái phải giữ rồi bảy rồi tiếp ra giữ lần cái tám chín rồi tiếp đừng giữ lâu quá mỏi 10 Rồi ok thả ra Giữ lại Giờ à, giữ lại Ờ ờ ờ ờ Rồi thả vô luôn đi Đâu đâu đau tay đúng không Có dây sao đau được Em có dây á là cái dây nó chịu lực là chính Em chỉ cần có tay cái em dịnh cái đầu dây chứ đừng có tuột thôi Còn năm ngón kia em cầm hờ vậy nè Là được rồi Cái dây nó lôi thôi à Chứ còn không bình thường em bóp cái tay vô Em sẽ bóp cái tay rất là nặng nó mới kéo được Tay sẽ bị đau hả? Em không những đau mà nó còn dây nữa nè một đường hai đường ba đường bốn đường một đường hai đường ba đường bốn đường mà đàn bạn gái tay với anh nữa thôi làm ăn gì nữa rồi rồi ok rồi ra cái đầu rồi đó nè đếm là một hai tốt ba tốt quá bốn cố lên năm sáu bảy cố lên tám chín mười Rồi thả từ từ nè Thả từ từ từ từ Giữ lại giữ lại ráng giữ lại đi Rồi thả thả thả Cứ từ từ mà giữ từ từ mà giữ từ từ mà giữ từ từ mà giữ Rồi ok Không một hai ba vô hai ba bốn năm sáu bảy tám tốt quá hai cái nữa chín mười giữ lại rồi thả ra từ từ thả ra từ kết thúc thả ra từ từ kết thúc luôn đó chồng người tới chồng người tới chồng người tới chồng người tới chồng người tới chính xác rồi tốt rồi tạm biệt BBS Cystic Cable Bây giờ chúng ta qua với bài Bắt Extension tục bài tập lưng thứ hai á, là anh giới thiệu với em bài BBD Back Attention Thì đây là một cái bài tập rất là tốt cho phần cơ lưng dưới Cơ lưng dưới là cơ này nè Chuyên phần này vừa khỏe mà vừa ừ, có rảnh ở đây nè Mà vừa khỏe cái lưng Bài tập là khỏe lưng là chính ha. Còn phần hồi nãy nó vừa khỏe mà vừa lo, lo cơ với lo mở cho này nữa còn riêng lưng dưới là độ khỏe lưng nó giúp cho mình không bị đau lưng không có bị yếu khi mình khiêng đồ nặng nó bị ờ, trật lưng này nọ kia rất là nguy hiểm cho cuộc cuộc sống nếu mà cái lưng dưới em yếu là kiểu như toan á rồi vô đây em đơn giản thôi à bài này tập relax vui lắm tư thế số 4 đạp lên cây đạp lên cây dùng cái ống chân nè chịu lực thấy không dạ. tư thế số 4 đó gặp người xuống gặp người xuống người gần chạm đùi ngã ra gồng cái bụng phải gồng cái bụng với cái lưng dạ. Đây, gặp người Tại gần chạm dừng lại Hít thở nè Đó, cái cái chân có cảm giác là đạp cái cây luôn em Đạp cái cây luôn thôi thử đi em dễ thôi rồi một chính xác rồi hai ba đúng rồi, tập đúng rồi đó biết giữ lời nhịp rồi đó bốn năm tốt quá sáu bảy tám chín mười giữ tí rồi cái cuối lên từ từ từ từ thả từ từ từ từ từ thả tại vô luôn cứ từ từ từ từ từ theo sức của mình rồi thả thả thả thả thả thả rồi tốt quá lên tại em ơi rồi dứt lên cố lên cũng phải ký 10 cái một hai ba bốn cục em ơi năm cục cũng được nữa năm cục luôn không đúng rồi một hai ba bốn năm cục chưa hết tại vì ở đây là buổi tập đầu tiên các bạn nên khối lượng tả chưa chính xác không hiểu không tức là đây là buổi tập đầu tiên trong cuộc đời tập tạ của bạn học viên này đến với máy này thì bạn lúc đầu bạn sợ bạn tập gì vừa thôi à nhưng mà thật ra cái sức của bạn nó phi thường hơn nên ngày hôm nay bạn mới bộc lộ bản chất và cái buổi tập ngày tiếp theo của cái máy này là chắc chắn là diệu không cho tập chỗ đó rồi sao vậy nha tôi nhớ mà mức tạ đang là 180 nè 180 bao là bữa sau cho tập, tập đi từ 150 Ý ghê vậy? Chứ sao? Tập cho nó mới đúng Ok Rồi, 1, 2, 3 Nặng lắm mày bạn, 165 bao á 180 luôn rồi đó 2 Ngày xưa em ờ, quỳ quen rồi đấy 3 4 Bây giờ bài tập lưng xô rồi tiếp theo á, là bài lat pull down Đây là một cái cơ chế đặc biệt để nó tập cái phần cơ dưới nách mình nè Đó Đúng rồi, thứ nhất nó làm cho em cái nách nó có cơ và thứ hai nó tan nó mở cái vùng này Đó, nó tan mở vùng này để nó phổ, nó, nó, nó bổ trợ cho cái lưng Nó tạo thành một cái nguyên một cái mảng lưng cho nó đẹp Đó, thì trong ờ, trong ờ, phần tập lưng nó có hai cơ chế quan trọng đó là row Row là nằm ngồi kéo kéo đây nè Thứ hai là lat pull down thì bây giờ chúng ta lao qua lap pull down đây là một cái động tác freeway lap pull down rất là tốt được thực hiện trên máy BBS 245 máy này tập rất là tốt nên mới nên mới giới thiệu em máy này rồi cứ quỳ quỳ thẳng cũng được quỳ uh, xéo xéo nhanh thì cũng được đúng không rồi vị trí này vị trí trên cao nè kéo xuống kéo kéo kéo ép cái lưng vô nè thấy cái lưng anh ép lại không nó ép cái lưng vô ok nè thở đó ờ. cũng tương đối dễ tập thôi không có gì khó khăn đâu em còn nếu mà em cao quá thì mình chỉnh cái này thêm một mức nữa cho nó cao lên chỉnh này thêm một mức nữa cho nó cao lên để cho nó kéo ác hơn rồi vô nổi không đó đúng rồi đó rồi dứt kéo xuống rồi ok tốt lên bài này dễ tập hai đó chính xác phải có động tác giữ lại đó ok ok ok đó tập phần lưng này quan trọng lắm em đó đúng rồi rồi rồi rồi ok mức tạ này nhẹ hả nặng vừa đó vừa hả thôi vừa dơ lên cục đi tập thiệt nó nháp mà À, bao giờ là set đầu tiên là anh cũng à, để cho em vô để kiểm tra form kiểm tra hít thở kiểm tra em còn sai cái gì không set đã chưa có tập rồi bây giờ giờ khi nào kiểm tra đúng hết rồi đó thì em mới bắt đầu tập và bây giờ là set đầu tiên chúng ta có 3 set ở bài này xuống một hai ba bốn năm sáu 7 8 9 10 Ok Cái người của em nên, cái đầu của em á, nên có sự thay đổi Khi mà mình kéo xuống á Là mình ngửa ra Ngửa ra như nè Mình ép nó vô nhiều Còn khi lên á là mình chờm vô Đó nè dạ. bao giờ mình cũng cái động tác kéo xô á mình thường mình thả người nó nó dập dìu dập dìu dập dìu theo động tác kéo kéo xuống vậy ngửa ra tí còn lên mình theo nó mình mình đưa đưa cái người mình vào cái đầu mình cứ cúi xuống để cho nó căng nhiều tất cả mọi chuyện mình làm để cho gia tăng cái sự căng cơ và gia tăng cái sự ép cơ set thứ hai bắt đầu dứt một hai ba đó bốn đó năm chính xác sáu bảy tám chín mười tốt chỉ còn set nữa thôi set cuối Đến với cái à, bài tập Flash Pull Down trên máy BBS 245 Track Handle Sport 2 3 4 5 6 7 Lên giữ lại tí em 8 Ok 9 10 giữ luôn 3 giây một từ giữ căng cuối đầu à, ok cuối xuống cho nó căng này nè thấy không hai ba bốn năm sáu chán bỏ chán thì gắt lên em đủ là gắt lên rồi tốt chúng ta sẽ tập một bài cuối cùng của lưng vừa mang tính chất thư giãn vừa mang tính chất ép cơ vừa mang tính chất cắt nét đó là có tên có tên là cũng là pull down nhưng mà tray arm tray arm pull down ta thẳng cái tay thẳng cái tay ở cái động tác này nè là khi mà xuống á, là cái vị trí á, tư thế số 1 em gồng em ép cái lưng ưỡn ngực ra à, ok đó nó gần ra như vậy nó mới là cái đúng của tray arm chứ còn không tập hoàn toàn bậy bạ không à em tưởng tượng em cầm con dây nha em lôi dây ở sao cho nó ra được cái vị trí lưng này nè nó ướng ngực nó đó là việc đó là cách tập trea bây giờ vô tập thử cho em coi đứng sao cũng được hết không nè đứng vậy cầm vuốt đó cái tay của mình nó chạm vào đùi ngực ưỡn ra thở đó, đứng xa một tí cũng được đúng không lên có thể chu hay gì đó chuyện đó không quan trọng à, ok thoải mái căng cơ là được xuống gồng nguyên cái lưng luôn giữ lại ok rồi nhẹ nhẹ thôi em vô thử đi anh chỉnh cho khá chua chứ không phải dễ đâu rồi, tư thế số 1 Ok Thẳng cái tay ra cho đẹp ưỡn ngực ra à, Quan trọng ăn tiền là cái dưới là phải ưỡn ngực ra ưỡn ngực ra nó mới lóc lưng lại Rồi, đúng, chính xác, lên nhất không? Anh anh hỏi này ép vô nhất thì khỏi hỏi rồi Rồi lên Lên này chỗ này nhất không? Căng ra nhất không? Nếu mà chưa nhất em phải đưa cái mông đằng sau Em phải đưa cái mông đằng sau để kéo căng cái, cái, cái lưng ra nó mới nhất, Ờ nó ăn tiền có hai điểm điểm vô thì em đúng rồi nhưng mà giờ cái điểm đi đưa tay ra là nó phải nó phải dứt cái phần ở đây thì nó mới đúng nha thôi dứt thử coi ok đó đúng rồi đó thẳng tay ừ ok ok ok cái lên của em nó chưa có được mượt nè cái cái du xuống là đúng rồi mà cái lên á đang ở tư thế này đúng không lên thì thả ra lên vậy cho nó mượt nè chứ hồi nãy cái lên của em nó cà giật cà giật cà giật mà nó nó nó chưa có mượt thì nó gượng lắm nè xuống vậy là đúng không bằng cãi lên lên thì đang đây đúng không thì cứ gặp người xuống một xíu đưa lên bình thường thôi đó xong mình lôi xuống ok tập lại cái lên nó chỉ như master luôn rồi Ủa đổi bên hả đâu hả? Cái sau gương sao gương đi rồi lên nè nó nó chưa được mượt lên thẳng tay em rồi tập đi kéo xuống không sao đúng rồi kéo thẳng không có kéo cong vậy kéo là cái động tác nó gì nè nó thẳng rồi kéo đúng rồi đó lên lên nguyên cánh luôn ờ à, đừng lên nguyên cánh luôn lên nguyên cánh nhưng mà cùi chỏ nè cùi chỏ bây giờ nó phải vậy đó xuống xuống thẳng dán xuống thẳng ok rồi lên đó được được rồi chưa được đẹp lắm nhưng mà anh đây có nhất không rồi tập đi từ từ hiểu à. đó xuống chuẩn lên chưa chuẩn em lên em cứ tập cái tay nó cong như này ừ em lên em cứ nó đang nó đang vậy đúng không em lên lên là cái nắp mình lên nè tức là cái tay của nó lên nguyên cả cánh nè đó xuống giày xong rồi lên giày xuống giày xong lên giày chứ không phải là cái cục chỏ nó cong cong đưa tay lên rồi cái cục chỏ em chưa đúng á nên nó xài ờ à, xuống lên thì cục chỏ nó phải chĩa ra ngoài vậy hết á nè xuống nè khi xuống cục chỏ nó đang chĩa ra ngoài đúng không cú xuống nè nè em nhìn cái tay nè khi xuống là cái tay nó cục chỏ nó chĩa ra ngoài vậy nè nó chĩa ra ngoài vậy thì nó lên luôn nó thì nó mới mượt hả ờ ờ rồi lên luôn nó nó được một phân rồi đó cầm thế nào cũng được không quan trọng rồi đó nó mượt hơn rồi đó lên dù quên bà động tác lóc giữ luôn rồi rồi xuống đi xuống nè giữ cái lưng không lóc cái lưng ưỡn ngực ra lóc cái lưng lại đó rồi rồi mệt rồi nghỉ đi nè hiểu không nè kéo xuống nè giữ rồi không rồi xong rồi nó lên lại thôi chứ có gì đâu đó cùi chỏ phải chỉ ra ngoài chứ không phải nằm dày làm gì kéo không có đúng nè nó cầm bình thường nè nó cộng rộng quá vậy đúng không rồi xuống lóc luôn lại lên đó nó tự nhiên mà cùi chỏ nó chỉ ra ngoài nó mới căng cái lưng còn con chó nó nó nó, nó chịu đất nó không căng lưng rồi đó ok lên từ từ thôi đừng có nhanh quá rồi tập luôn đi bốn năm sáu bảy tám chín ừ 10 Đúng rồi Lên Rồi Còn một set nữa thôi, này tập này tập 3 set thôi Rồi set thứ ba nha Rồi Đúng rồi đó Cái động tác vô của em chuẩn rồi Không bằng cãi Rồi dứt xuống Ok 3 4 5 6 7 Ráng lên 8 Ráng lên 9 Ok Cái nữa Ráng lên 10 Giữ Giữ gồng luôn Tạo cái form này luôn Ừ Đó Mỏi tay căng ra Gồng tới lúc mỏi luôn Má Má ai? Má tạ hả? Má <laughs> Rồi bài tập đầu tiên của nhóm cơ ngực ngày hôm nay là chúng ta tập đẩy ngực trên máy BBS chest press là cơ chế đẩy ngực. Đó, giúp cho ngực của em nó ok. Nó đẩy khỏe khỏe ngực về ngực lên tăng sự phát triển cơ ngực nha. Đầu tiên là mình chỉnh cái ghế này cho nó phù hợp tùy vào vị trí chiều cao. Không? Và cái cây trên đây là chỉnh cái độ căng của cơ. Rồi chúng ta cầm cầm vị trí này. Đó, ngồi tư thế số 4. Dạ. Đẩy thẳng ra thở vô nè số 4 nè vô là phải số 4 nè căng cơ ngực ưỡn ra lóc lưng lại đẩy đây cái tay cầm này nó phi quay nha đây tay cầm phi quay rồi em em thấp hơn anh tí chắc anh nhích lên miếng đó bật cái này lên nè nhích lên miếng nhích lên một miếng rồi cái này là nó chính xác hết rồi đúng rồi chốt này đã chính xác hết rồi <coughs> đầu vô thử rồi rồi đúng rồi rồi nhớ vô lóc cái lưng ử ngực ra rồi ờ, đúng rồi đúng nhưng mà cái ghế nó hơi sai cái vị trí nó chưa tự nhiên <coughs> ghế cao quá đúng không đúng rồi ừ. rồi chúng ta đến với set đầu tiên của bài đẩy ngực chết press thôi cố lên yeah. Dạ. đúng rồi ok từ vô cái tay nè thấp thêm tí đó cái ống tay nó phải thẳng nha đúng rồi rồi dứt 5 6 7 8 9 10 Rồi vô từ từ căng ra Đừng buông sớm quá căng từ từ từ từ Lóc ưỡn ngực ra Đó Đó Phải ưỡn ngực ra nó mới vô Đây có cái tool cho em giúp đẩy ngực ok hơn nè em, em làm giống anh nè Thọt có tay cái vô Nè da gì mà già đó không đó một tay tay tay kia cũng vậy trời vậy nó đẩy mà đã đẩy đã ừ. rồi Đấy không nè à, một vô nó sẽ hơi tê tê tay một chút nó mới đúng nha chứ em muốn lỏng quá lúc em quấn tụng ừ. lỏng muốn lỏng nó không có vô rồi quất rồi, 1, 2, 3 đẩy ạ à. Ừ Đúng rồi, 2 3 4 5 Vô ưỡn ngực đóng lưng Đúng rồi, 6 7 Mày lên 8 Ừ 9 10 Giữ Rồi, vô từ từ nè Cái cú đẩy ra nó đã Đẩy Ừ à. 1, 2, 3 hai rồi ba bốn không đỡ luôn không năm sáu cố lên bảy vô tập trung nha tám chín cái cuối nè rồi vô thu lại từ từ từ từ từ từ từ từ từ, từ. control căng cơ căng gán căng cái cảm giác này căng đuối thả ra yeah. Dạ. ok ờ. tốt ờ. đã đã đã trời ơi có nhiêu đâu ba bốn ký đó còn bây giờ chúng ta chỉnh cái ghế này về vị trí tập ngực tức là ngực trên hồi nãy nói đó tập chuyên về phần ngực trên phần này rất là quan trọng em phải tập trung phần này dạ. còn cái phần hồi nãy đẩy là ngực toàn diện luôn nó nó nó nó trải đều cả trên cả giữa luôn nó nó nó nó nó nó nó nó cái bài đó nó dễ tập nó dễ hình dung nên mình tập bài đó để cho nó có tác động toàn diện cái ngực và cái tay còn cái phần này nè nó nó vô phần trên nhiều hơn ở đây là cái phần mà em yêu thích đây phải cố gắng tập 3 set rồi chỉnh ghế nó kéo cái này ra chỉnh cũng ờ, vị trí 30 độ đây vị trí này rồi vị trí này tiếp tục chúng ta chỉnh cái này chúng ta chỉnh cái này chúng ta phải nằm vào đó. rồi chúng ta chỉnh em kế giùm anh chốt ờ, vàng vàng đằng, đằng kia kìa đó chỉnh về vị trí mà cho nó căng nhất căng rồi em đây căng rồi đó vị trí này được rồi đó rồi xong rồi từ đó đó chúng ta cầm ở đâu cũng được hết đó tùy vào người người thấp hay người cao đó chúng ta cầm vào chúng ta đẩy lên vị trí nè cái chân cái gót chân nó phải chịu lực nó truyền lực lên đùi xong rồi mông nó chịu nó chịu lực trên ghế nữa xong rồi cái vai của mình chịu lực trên ghế nữa ba vị trí chịu lực một là gót chân hai là mông ba là vai rồi chúng ta lóc cái lưng này lại lóc cái lưng bị tư thế số 4 á lóc cái lưng ưỡn cái ngực rồi chúng ta đẩy lên <coughs> ok đó đẩy lên rồi xong rồi xuống ống tay cái ống tay là cái bên này nè đó ống tay này nó phải vuông nó phải thẳng nó không được xéo mà chút xíu đi anh sẽ chỉ em phần đó đó xuống tới đây <coughs> ưỡn ngực <coughs> ưỡn ngực ưỡn ngực ok lên thở ra động tác chest rất là quan trọng đây là bài multi press multi press Chest press thì em cứ vô em thử em thử coi cái mức em nó như thế nào rồi đó đẩy lên nè từ từ em chỉnh cái vị trí xuống nè em đẩy lên đúng rồi nè xuống đó cái ống tay nó phải thẳng nè cái tay này nó nó nên ờ, khép vô tí ok vừa vừa thôi nó nó nó, nó để cho nó còn trạng thái tự nhiên chứ rồi đẩy lên rồi tập đi tập đi thử coi hình như có vẻ là nó chưa hết răng của em chỉnh thêm một tí nữa rồi như vậy lên sẽ khó đúng không lên sẽ khó mới cần có con bt nó lên khó nhưng mà tập tốt đây một anh sẽ phụng lên một hai ba lên đó nhưng mà xuống sâu sâu hết nhất mức có thể của em rồi đẩy lên đó đây nó vô phần này rất là nhiều đây rồi tiếp nè phần ngón tay của mình nha các bạn đây tiếp đi em cứ tập đi đây đây là phần ngực ngực nó khác bú khác nó khác bú nha bú là nói về tiếng mở tiếng này tiếng kia ngực ta nói về cơ bởi vì à, à, nhiều khi nói à, xem ngực nó khác xem bú được rồi em này là nháp làm quen thôi cái này, cái này làm quen thôi cái này là hướng dẫn thôi thở đúng coi kiểm tra động tác chỉnh form chỉnh viết đồ ok hết giờ vô set thứ nhất lên hai ba bốn năm sáu chụp vô bảy tám chín 10 Rồi xong set thứ nhất Tốt Rồi cầm trong đúng rồi 1, 2, 3 lên 2 Khi mình đỡ đâu khi nào em nặng lắm mình đỡ nhất 4 5 6 7 8 9 Ok, tốt Set cuối 75 pound 10 rep 1 2 3 2 3 4 5 6 7 tám chín cho nữa mười à. ờ, hạ xuống từ từ ok rồi quá tốt bài rest chua nhất hôm nay chúng ta đã vượt qua và bây giờ chúng ta đến với máy personal tuyệt vời BB Rest 245 để tập bài ngực còn lại rồi ngực nó có hai cơ chế quan trọng là cơ chế press và cơ chế fly hồi nãy mình đẩy ra là press còn bây giờ mình ép vô là fly đẩy nó làm dày ngực khỏe cơ ngực khỏe cơ tay luôn nhưng mà ép vô nó làm dày cái phần phía trong hồi nãy đó là phần phía trong nha rồi đầu tiên chúng ta chỉnh cái vị trí này về mức này cho nó vừa phải gái tập mức đầu tiên luôn anh thì ép vô trong một tí còn nữ thì tập nhẹ nhẹ thôi ha à bài này nó khó ở chỗ cầm tạ rồi đầu tiên chúng ta ngồi vô máy đó cái tay chúng ta cầm nè chéo một góc tí đừng có đừng có cầm dày ngồi sao anh vẫn tư thế vậy tư thế số bốn số bốn dạ. ta ngồi tư thế số bốn hết nè đó chéo rồi chúng ta dùng lực nè ép vô rồi anh bị sai sai chỗ là cái cùi chỏ nó cao quá rồi cùi chỏ nó cao hơn cái vai anh nó cảm giác cùi chỏ nó cao bằng vai hơn vai đó nói chung là cái này sai là do lỗi ghế thấp đó chúng ta bóp càng nữa nó lên một con rồi giờ là ok nó chuẩn hơn rồi nè ép vô ép vô cho hai này gần chạm vào giữ lại một giây khi vô vị trí số 4 ở ngực lóc lưng nè ép ngực nhà nhớ tập trung não đầu óc mình suy nghĩ về ngực ép vô ha đó bài này sẽ tương đối nó khó tập với nữ tại vì nữ lực lực cơ ngực yếu nên ép vô nó sẽ khó để test lực em thử coi tập bài này được hay không được em qua bài khác trong một cuộc thối nói chung tập bài này không được cũng có nhục đâu em khỏi cục nào hết nó mệt quá rồi tập đi anh cứ nói một cục đi cho nó xoan găng tay về được chưa anh rồi hỏi không đó vô đây ok đó đúng rồi đó vô đúng mà ra coi sao ok có quá nặng không không anh anh thử bỏ coi à. em phải em phải kiểm soát lại đừng cho nó đ, đ, đập vào còn nếu mà đập vào thì nếu mà em căng được cái đó thì em cho này vào một tí tập trung vô ờ nó lại ngang rồi nè ok đó tay nó thẳng vậy nè vị trí này đúng sao cái này nó cứ đu đu vậy ta tại nó free quay mà thôi vô ok tay công cong gì cũng được từ từ nó, nó lực mạnh hơn đi rồi mình chỉnh tiếp cùi chỏ dảnh ra ồ ờ. rồi anh thả đi để em tự tập bữa rồi Thôi thôi Từ từ cho nó quen động tác đi Vậy bài này tập 2 set thôi à, Tùy vào khi mà khi mà các bạn uh, ờ, cho nữ á, thì tùy vào thể lực của nữ bài này như thế nào để mình tính Nếu mà nữ tập được thì ok Tập không được á, thì mình tập cho làm quen Còn bạn không trải bước làm quen thì muôn đời tập cũng được Tập làm quen tức là làm sao? Tức là PT hỗ trợ hơi bị nhiệt tình đó Nè vô tập làm quen nha Rồi Một Rồi rồi vô đúng rồi đó hai rồi ba đúng rồi bốn năm sáu bảy tám chín mười rồi thả ra đúng rồi đó đó không vậy chỉ vậy nó hiểu rồi đó không có bước rồi nãy không hiểu được bước này đó. ok khi vô nó hơi xấu thôi ra đúng rồi đó vô thẳng tay tí ờ đó vô chuẩn rồi đó đó đó cái động tác vô không nói nữa đây nè ra là cái nó thẳng cái về tí nó thẳng cái tay ra một tí đừng tới đó thẳng quá tức là cùi chỏ mình dẫn công cái động tác vô thì em làm đúng rồi không bàn cãi nữa còn cái ra đó hồi nãy em ra cái tay nó nhìn này nó không được đẹp lắm thẳng thẳng cái gì ra là phải thẳng này hả thẳng băng ra là ra đấy anh nè ra là anh nè tức là em cái tay em ra anh mới kêu là ra à. đó tức là ra là là thứ nhất là hai cái này nó chạm vào nhau nè rồi xong rồi cái tay của mình nó vuốt vậy nè cái góc nó, nó thẳng như vậy chứ không phải là nó cong cong vậy cái này đúng rồi cái trong không nói nữa nói cái ngoài á ờ à, không phải vậy thẳng quá ờ à, nó cỡ cỡ về được cùi chỏ nó phải chĩa ra hai bên vậy nè gì quá xấu ờ à, cùi chỏ bây giờ nó phải chĩa ra hai bên hết cùi chỏ nó không được nó không được xuống vậy cái động tác vô của em là đúng rồi chỉ còn động tác ra chưa được đẹp thôi đó để vào đó đó ok có tiếp thu được được đó nó tập được nhiều ca nhiều đó khá rồi đó ồ oh. Ờ. em đâu có ngờ làm tập được bài này đúng không hồi nãy vô bài này em còn chạy đó đó ok rồi đó ra căng giữ lại ờ à, giữ lại giữ nó lâu còn tốt đó không chuẩn được rồi được rồi bài này chắc là được rồi đấy <laughs> học được bài này mừng lắm đó các bạn không phải giỡn đâu bây giờ anh à, sẽ hướng dẫn em à, một cái bài tập cuối cùng của cơ ngực và cũng là cuối cùng của buổi tập ngày hôm nay luôn đó là phần ép ngực cũng giống cũng là ép ngực nhưng mà cái ép ngực này nó khác cái phần kia cái ép ngực cái máy hồi nãy em tập nó sẽ thứ nhất là nó khó tập thứ hai là nó ép phần trên còn cái này nó dễ tập hơn và nó ép phần giữa đó nói chung là giữa hay trên tùy các mình chỉnh nhưng mà với vị trí của anh chỉnh ở đây á là đang ép phần giữa với phần dưới rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện động tác giống như hồi nãy thôi cầm bước ra một bước hai bước đó đứng như vậy hoặc đứng như vậy tùy thích không anh anh, anh, anh, anh đứng vậy hơn rồi cùi chỏ nè cùi chỏ chĩa đằng sau nha cùi chỏ luôn chĩa đằng sau rồi đây động tác mình đang gian rồi nè căng cơ ngực rồi mình ép vô thở ra hai tay chạm vào đó hai tay chạm vào nha đó, nhìn vô kính kìa chỉnh kìa nó ép vô đó mày giữ lại căng ra rồi vô đương nhiên phải bé hơn rồi hai cục thôi hai cục với cục trên là ba cục rồi vô đi em bài tờ bài này có tập là bbms 245 jet flies có thể màu đóng mặt chữ 2 nữa hai là nói về cái vị trí này còn medium thì vị trí thấp hơn còn lô là vị trí dưới lô tập vai rồi tập đi em chuẩn một đúng rồi hai ok ba bốn năm ok sáu bảy Tốt 8 9 Ráng, ráng kiểm soát 10 giữ lại Rồi xong rồi ra giữ nữa nè Ra tới vị trí căng nhất giữ lại đó, Ra tới vị trí căng nhất giữ lại Giống như vậy khởi động của đầu tập vậy đó Rồi khi mà em mệt rồi đó Em đi vô từ từ từ từ em gác tạ vô Em lùi lại thôi không cần quay đầu đâu Đó Đó Tốt Tốt rồi sách cuối Cố lên Rồi tập đi Vô Mùi chỏ chĩa ra ngoài Đúng rồi Hai Ba Bốn Năm Sáu Bảy tám chín mười tốt giữ lại giữ giữ nè thẳng cái tay ra nè hả cái chỗ này có lực nè ok rồi xong thả ra từ từ từ từ từ, từ. căng ra nè rồi mệt đó thì đi đi vô đi vô rồi xong kết thúc rồi đó kết thúc buổi tập ngày hôm nay là cơ cơ cơ cơ lưng rồi chắc cũng phê rồi rồi cơ ngực thì chắc cũng banh rồi bây giờ xuống dưới chúng ta tập cơ cardio nữa xong rồi còn cơ xông hơi nữa nha các bạn chờ đó Rồi hôm nay là cái ngày chúng ta tập ờ, ngực dưới lưng Nên chúng ta sẽ cardio với một thiết bị phù hợp đó là bài rô Bài rô này cardio rất vô lưng Lưng mà... Ờ, à, mấy cái máy rô là một trong những máy tập cardio rất tốt nhưng mà nhiều nhiều người ta không biết Vậy hả? Phải không? mà ở đây thiết bị quá trời thì chúng ta phải tập máy rô tập lưng nên chỉ cho rô nè rô đúng cách nè em ngéo hết tay rồi rồi cứ chơi đi cứ kéo đi cứ kéo bình thường đi đó rồi đó vô là cái lưng nè ép lại nè đó rồi ok cứ tập từ từ hơn không cần nhanh nhanh quá nó sẽ mệt tập cardio tập từ từ thôi từ từ nhẹ nhàng tình cảm rồi kéo 10 phút te lưỡi luôn thôi rồi cố gắng đi cố gắng đi nha Thôi cố gắng đi anh cũng tập góp vui chương trình cho coi nè <laughs> tay dang rộng yêu em bằng tất cả đời thành công trên muôn ngã tình xây. diêm mạnh mẽ trong hồn anh ngất ngây cơ bắp căn phòng mạch máu lung như tuôn chảy trong bầu trời danh vọng theo định lý duyên dành cho cuộc sống anh thả đam mê vào chốn phòng riêng bằng cả tình yêu khói óc và con tim sâu có mong ước chưa thành nào phải mộng mơ đôi tay dìm không chỉ để làm thơ mà uy lực trên từng trang chữ nhớ thơ biến tham vọng thành sự thật khát khao nhất bo đi nhất danh vọng nhất thành công nhất định gì lãng mạn em muốn không trong phòng gym dâu có đúng sai nhưng thực kết trăm người chỉ hướng về một đi xây dựng đời riêng mơ đích thực bằng sức mạnh đôi bàn tay huyền uy đầy oai phong ôm trọn cả núi sông ngạo nghễ kiêu hùng mắt sắc nhìn xa địa vị tiền tài sức khỏe sánh vai hạnh phúc sung vầy nhưng bông hồng nhung khi bên ta em xứng danh mỹ nữ ngoài cuộc đời anh một kiếp hùng anh cưới mây đạp gió hai chữ ngạo thiên đến với à, màn uống à, boss và cao sau tập nói chung thì à, anh hướng dẫn gym một người nào đó thì người đó phải chịu khó đầu tư anh mới hướng dẫn chứ còn chuyện mà tập uống nước lạnh không giờ anh chỉ hết anh vô nó tù cảm hứng lắm nó nói thiệt ok có giờ nhiều khi á nói là thôi mình gặp nhau là cái duyên đúng không mình chơi với nhau nó phải hết mình <laughs> chơi gì đâu mà có có một sư phụ biết như vậy chơi gì đâu mà tập của nước lạnh này nọ kia thứ thôi nhìn nó quể rồi quải tập cũng sung vậy chứ em trời ơi phải không phải không ừ. đây bữa nay em em em review coi anh tập với anh bữa nay là bữa thứ ba đúng không thì hai bữa kia về nhất kinh không nhất nhức lắm nhức không <laughs> đêm không ăn à, đê, à ngày không ăn đêm không ngủ anh ghê vậy ừ quá đáng thật em 3 giờ đêm vẫn không ngủ được <laughs> nói vậy à nói vậy à? trong còn kim nữa trời đâu, mới nó vậy đó anh chứ vậy. bình thường là tập quen rồi lại thích thôi chắc về nhớ hôm nào mới đến ba giờ đêm cũng ngủ em à. Ờ. bây giờ em mới tập xong cái này là em nhức cái nách luôn ấy <laughs> nhức cái lưng đúng không nhức cái lưng nhức cái này không có nhức tao trên này cũng được nè trên nè nó nó đó. nó nhức từ đây sang đó, trên nè ok phải đau ở đây nè đau đau <laughs> không bữa tập vai này bớt chưa đúng như mấy con ê đúng không đúng như con ê đúng nhưng mà giờ buông ra là hết ê hết rồi còn bây giờ cái lưng của em là không đụng gì nó cũng vẫn ê tối tối nay về nó sẽ nhức ngày mai nó vẫn rất nhức em quơ tay quơ chân nó nhức kinh lắm ngực cũng vậy đó đó ông quay không được đâu tập phần trên nó vậy đó cái này cái bữa, bữa nay bữa nay là thứ bảy nay thứ bảy chủ nhật thứ hai cái này phải tới thứ ba nó mới hết nhất nhất kia rồi vậy nhờ nhờ nhờ sức với nhờ máy xịn nhờ thầy xịn nó mới nhất vậy thôi chứ bình thường sao nhất được bình thường nhất xương thấy mồ luôn nhất khớp là toàn luôn thầy xịn nên là dạy xịn quá rồi nhất khớp là toàn luôn thầy pha chắc phải sai sai nhiều nước đúng không ừ. nhưng mà thật sự uống vậy nó mới nó mới ok uống như vậy mới đã luôn uống như vậy nó mới nó mới đúng Chứ còn... em cũng thích uống như vậy đó, uống như vậy nó đẹp da nhưng mà căn bản là đường đi xa quá Thì chút xíu rồi lên ép nước ra Ép nước bằng máy xong bằng xông hơi, hôm nay xông hơi sữa rồi à. Hết thoát khí ra ngoài rồi Sữa sạch sạch đẹp chưa? Để, sạch đẹp thì chưa đẹp chưa? lắm nhưng mà nói chung là nó ngon rồi Đó, lên xông hơi với còn uh, rách rum này nó có kiểu mà cho thoải mái rồi về đường xa làm gì gì ờ. đằng nào ông tới đúng không mất ừ. công đến đây tập đàng hoàng đúng không sao chứ đến THL gym tập không có đúng không em đúng rồi phải tập đàng hoàng mất công tới đây lội mưa lội gió đến đây <laughs> nước ngập mặt đúng không đó các bạn thấy tôi chịu khó chưa thơm thơm mấy nữa có khi nào tập đứng đi đi đơ thế này không làm gì ừ. đứng đơ mấy nữa em có thánh này không <laughs> không giờ có thật không ừ. tập là chỉ đẹp đẹp như này thôi đúng không ừ đẹp như này thôi liên như nó luôn ờ ok chứ làm gì có chuyện mất đâu em sẽ cố gắng đi như bạn ấy ờ ok vô rồi, rồi, rồi, muốn lên như muốn muốn muốn lên như bạn này thì phải uống lên body chuẩn chuẩn luôn đó <laughs> phải uống lên body nó mới lên như bạn này không vô. uống là không lên mày phải tập uống đã thật rồi chuẩn bị đi xông hơi nè ờ, đi ờ, xông hơi thì bọn này không quay video được nha các bạn không quay hả em tưởng quay ờ, xông hơi cho xong.